chọn cho mình rời đi thì con xin được sống như mẹ để cho con thêm yêu nỗi lòng nỗi lòng cha 자 phát ra Trời ơi, cái bạn tôi nói hát đi Bạn hát đi em Như vậy Thôi bạn hát bạn đi cô À cô Sáu Sáu hát đi Sáu Không, tại vì ba cái lời cờ nhạc cái hát của cô Sáu Với Thanh của Thanh hát đi em Cô Sáu đó à, thành viên à, trong lô tô hương nam đây của LGBT những người đẹp chuyển giới à, LGBT những người đẹp chuyển giới nhưng còn mọi người lúc nào cũng thương những người LGBT những người chuyển giới rất là nhiều luôn luôn ủng hộ từ tinh thần từ là từ các xô, và à, như show nè như là show tiền cái này đôi kia là với lại các cái chương trình của LGBT mong mọi người luôn luôn qua và đọc hạ thuộc thường xuyên là lúc nào cũng hỗ trợ và bổ trợ cho LGBT cảm ơn rất là nhiều quá hôm nay em chắc em dự là, là được gặp lại chị nghe là thầy của của Tô Hương Nam đó rồi đi đi đi cúng đám đi hôm nay quay vô gặp chị Hương Nga thái của em phải chị lẫn rồi lấy người vô để tao liền đó đẹp gái dạ, chào chủ nhân youtube của dạ. những người đang ngồi dưới em đi dạ, quá à, à đây là những thành viên uh, những uh, những đẹp chuyển giới nha đó à, đúng nha à, đẹp lắm rồi đó chỉ còn tính không chia ha ông nội nữa không chị gọi là tao phải kiếm chủ tao phải kim chủ số lượng sẵn hết trơn anh kêu phương anh đừng có đi bệnh đó Thank you. Thôi bây giờ chờ đi nhà kiểu cái gì chút không nào Cái chuột nè Chuột hết mà Hát ờ. ba bài thịt gái qua ra nhà đó đây này là lâm thanh thảo là đó có mình lâm thảo đẹp quá trời không xác định Thảo đẹp không thực ờ. sự xấu không cô đẹp như em vậy ờ Đừng có em của bà Em giờ nhỏ tuổi kêu là em Đúng, nhỏ tuổi của bà Thì cũng kêu bà bằng em được không? Bà mới kêu đẹp ừ. Bà đẹp nào nào, dạ, nó không, phần thảm tao không? Đi vô chụp đó mà trời ơi Tôi bắt xong cái này tôi dám mi, dám mi dày đó Con đẹp như mì, còn bà, cái đẹp của bà quá trời trên sân khấu rồi Trời ơi má ơi, mày không chịu nổi với bà đâu bà nội cái nét đẹp là cái đầu xa hay không phải không phải đâu mà chị coi con ca hay ta cũng nói tụi nó bậy bụa nó xu mỹ già nó còn gì với đàn bà nó là đàn bà có mà nó đàn gì nhỏ nhỏ từ nhỏ nhỏ nó đàn bà đàn gì nữa có cái đòn này nữa, có cái mặt đồng tiền đồng tiền này cái để nó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 không thấu họ đang say cuộc đời tình yêu đi đến lâu lắm thì chắc đang có thêm màu vì sao mà không thấu họ đang say cuộc đời sự nghiệp của một năm hoa thì chắc đang đang sầu với bà em cũng hơi biết là một người à. lao viện là là là là, là, là, là, là cũng ờ, ba trăm ờ, tám tám tư người bây giờ mới làm cái cái cái cái này có, gì á vô ờ, khi nào mà em em đăng lên đó là bấm vô là uh, à, LGBT những người làm chuyển giới là, là làm thấy nè nếu thì à, bên gia đình mình giữ lại mình có thể là lo nhang đèn thối 49 ngày thì chị lo nha dạ rồi à, quyền xin được cảm ơn một lần nữa cảm ơn các mạnh thường quân các anh chị em đã à, luôn luôn đồng hành khi mà có những mảnh đời khó khăn như thế nào đó anh chị mình đã ủng hộ và quyên góp thì quyền phải chuyển hết cái phần tiền này phải công bố một cách minh bạch chính xác nhất à, sẽ được gửi ờ, đến tay gia đình của chị cũng như là Giang à, còn chúc cho chị thật là nhiều sức khỏe để mình làm ăn tiếp nha không bây giờ chị cứ lo đi còn bao nhiêu mà tổng kết mình đưa lại một lần nữa ngày mai em qua tôi đón với chị sau rồi em sẽ có cái cái gì đó lo cho chị nha dạ giúp đỡ thì chị cô ở xa chứ cô ở gần đây quay tôi được rồi đừng có nhiều quá nó lo cho gia đình hết như vậy là hai lo cho chị nào đây dạ bây giờ thì à, chị mình có có tám tám thì kia nào đó thì là đưa cho nó để đây hay là tôi hoặc là hai mươi chín để giữ sức khỏe ơi không có gì để nó dạ bây giờ là dạ. Dạ, à, à. chị tư đổi đây cái nước thì cũng thiếu tiền ấy rồi ở bên gia đình thì cho cho cho tôi giữ chị tư đổi ở nhà luôn ấy nhà chị tư đổi tại chỗ cái tiền cũng thiếu mà cho chị tư nhưng dạ, mà cho chị na đây không hề nha tư nào rồi sao tiền bạc dù cái nào ra cái đó nhất mắt chuyện gì đã chị đó lo là phải lo trọn vẹn lo hết dạ bây giờ á trước mắt là bây giờ mình chỉ công bố như vậy thôi nhưng mà khi mà mình trao tiền á trao tiền thì mình sẽ có một cái list mới nữa để mình cắt ghép cái phần trao tiền đâu đó cho nó rõ ràng mình nếu như mà ai là người lo chọn vậy với chị na thì mình sẽ trao hết cái phần tiền đó dạ thì bây giờ mọi người nhớ nha khi mà mọi người nhớ hay có xem được cái cái cái, cái video này nè thì à, cái khi mà trao tiền đó thì quyền nè à, cùng với chị à, chị bảy nè với à, với ối, chị Tàu với Bảy sẽ qua bên đây trực tiếp quyền sẽ bàn giao tiền rồi chị Tàu sẽ là người biết ai là lo cho chị Na thì sẽ trao tiền cho gia đình dạ cái đó trong gia đình mình nha chị nha dạ hay cảm ơn hai chị nha nói ok rồi đúng rồi quyền nói đúng vỗ tay ok dạ dỗ tay lên quý vị ơi và trước là con số bảy con số bảy con số bảy con số bảy con số bảy sức lắm rồi các con gì thì này thì đề hôm chia tay nhiều vui nhiều mà mà đau chờ tuần sau anh đơn hãy buồn qua xin xin mong xin kiếm anh phải là mắt con Thank you. Oh, số thì đây số thì đã đời thơ đã có mấy con số thì đây con số thì đã chúng anh đại quá hơn là trai chúng anh đại quá hơn là trai từ nhung nhắn đi làm trai lại còn mười hai còn mười hai còn mười hai you. luôn hả? Ủa mà còn chút không muốn cho được nha. Bữa nay phải chết với bảy thôi. Ừ. ừ. quá trời luôn. Rồi ok chị, Ô, mạnh cảm quá. ơn chị. Đấy. à. À, sau khi uống uh, một ly uh, một ly uh, ly bia ly bia thì uh, mình mình cảm nhận như thế nào à. tối này chết chết bảy rồi dạ em kêu gọi bạn kêu con rồi đó được cha mẹ mơ anh không đến mấy đứa người tôi đưa tin nhắc kể chuyện chúng mình nói đi đi nghe nhà con mười sáu con mười sáu con mười sáu là mấy gì ra bảy gì ra con mấy gì ra mấy gì ra mấy chơi I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me? well then baby I've a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you but I can't control the pain If you're sticking by my side, maybe we could be okay Okay, okay, maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friends what's wrong and why you never said you felt that way and guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away Thank you. what's wrong and why you never said you felt that way and guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me, well then baby I have a taste All the highs and the lows no you'll never be the same I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain If you're sticking by my side, maybe we could be okay Okay, okay, maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away what's wrong and why you never said you felt that way and guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me? Well then baby I have a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you but I can't control the pain If you're sticking by my side, maybe we could be okay Okay, okay, maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way and guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away and why you never said you felt that way and guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me? Well then baby I have a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you but I can't control the pain if you're sticking by my side Maybe we could be okay Okay, okay, maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Try to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away Yeah. every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me well then baby I have a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you but I can't control the pain If you're sticking by my side, maybe we could be okay Okay, okay, maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why Gotta stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away you you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away, as you fade away yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me? Well then baby I have a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you but I can't control the pain If you're sticking by my side, maybe we could be okay Okay, okay, maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really